Sài Gòn có đang ổn không? Có đang ổn. Mặc dù đã trải qua 40 ngày hạn chế đi lại, giao thương, và giờ thì bắt đầu 15 ngày gần như phong tỏa. Nói là gần như vì ngôn ngữ văn bản hành chính của Thủ tướng và Chính phủ không dùng từ phong tỏa. Mức cao nhất hiện tại chỉ là cho phép tụ tập tối đa hai người nơi công cộng. Nhưng với các biện pháp nghiêm khắc đang được thực hiện như phát phiếu đi chợ, lập chốt kiểm dịch xung quanh các khu có nguy cơ cao trong nội thành và phạt tiền khá nặng những người không có giấy tờ chứng minh mục đích ra đường như đi mua thực phẩm, mua thuốc hoặc làm việc trong nhóm tổ chức được cho phép thì đợt thực hiện chỉ thị 16 của năm nay nghiêm ngặt hơn hẳn so với cùng đợt thực hiện chỉ thị này trên toàn quốc bắt đầu vào mùng 1 tháng 4 năm ngoái. Cách ly xã hội trong chỉ thị 16 là nhà cách ly với nhà, phường xã cách ly với phường xã, quận huyện cách ly với quận huyện. Nói tóm lại, ai ở yên trong nhà người nấy. Năm ngoái cả nước cùng cách ly, nên tuy là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cách ly, nhưng người dân ai cũng sợ hãi và lo lắng như nhau. Năm nay, ngoại trừ nhiều tỉnh lốn đốn cách ly hoặc giãn cách thì chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ thành phố phải trải qua thời gian giãn cách và cách ly dài nhất. Số ca bệnh nhiều nhất, số ca nặng đang tăng đã có những người trẻ tuổi tử vong. Vậy là rất nhiều người lo lắng hỏi xem Sài Gòn có ổn không? Sài Gòn có ổn không? Tại sao trong các cửa hàng hay siêu thị chỉ thấy các kệ hàng chống chân sạch bách, không còn tí cá thịt hay rau củ nào? Sài Gòn có ổn không? Tại sao nhiều người đi hai ba ngày không mua được vị trứng nào? Tại sao thấy những tấm ảnh chụp miếng bông cải chưa đến tám lạng giá gần 300.000 đồng. Cái bắp cải cũng 8 lạng, hơn 200.000 đồng. Giá tăng gấp 10 lần như vậy làm sao người dân sống nổi? Dạ thưa xin quý vị bình tĩnh. Hai tấm hình nổi tiếng đó đây, quý vị hãy xem kỹ nguồn gốc của miếng bông cải 300.000 đồng. Trên bao bì của nó dán một tấm nhãn rõ to ghi rõ rau nhập khẩu. Trên bao bì của miếng bắp cải cũng ghi rõ xuất xứ bắp cải xoăn úc. Hóa ra, nó toàn là rau nhập khẩu, rau organic. Lúc nào giá cũng đã cao ngất so với rau nội địa rồi. Hỏi các anh chị bên Mỹ đang ăn sầu riêng đông lạnh giá bao nhiêu một ký? Các anh chị ở Nhật đang ăn vải thiều thanh hà bao nhiêu một quả? Chuối bao nhiêu một nải? Bên xứ lạnh, táo trồng đầy vườn để chín dụng, chim không thèm ăn nhưng về xứ nóng, nó được cẩn thận nâng niu, bán giá bét nhất gần trăm ngàn một ký truy về Việt Nam thành món đất tiền giá 500.000 đồng một ký, mua nửa cân về ba mẹ nhường con, còn nhường ông bà. Để một sở thị, trong buổi tối cuối cùng trước ngày phong tỏa, tôi cũng đi siêu thị xem sao. Tôi đi siêu thị ở trên đường Cống Quỳnh, quận 3. Siêu thị này ở trung tâm, ngày thường cũng đã rất đông. Hôm nay lối vào chuyển vào bãi xe phía sau, rất rộng. Khách được xếp thành bốn hàng dọc, ngăn cách bằng dây răng có ghế nhưng không ai ngồi. đây là đêm cuối, nên hầu hết xếp hàng vô siêu thị giờ muộn này là những người trẻ, nhiều người còn đeo ba lô, chắc từ chỗ làm về đi thẳng tới đây. Xung quanh có nhiều bàn đặt giải giác để sẵn bút, sắp giấy khai báo y tế cùng mã QR code để khai báo điện tử. Đến thử, mỗi hàng xếp khoảng 15 đến 20 người, tổng cộng khoảng 100 người cùng lúc. Khi có khách ra khỏi siêu thị, thì bảo vệ mới cho đợt mới vào, mỗi lần 8 người cho 4 hàng. Mọi người tự động xếp hàng rất trật tự, không ai tỏ vẻ nôn nóng hay lo lắng. Khai báo điện tử xong độ vài phút, tôi vô xếp hàng. Nhìn đồng hồ, 19 giờ 34 phút, gần nửa tiếng sau, lúc 19 giờ 56 thì đến lượt tôi được vào. Như rất nhiều người, tôi tiến thẳng đến quầy rau. Rau trên quầy hầu như đã hết sạch, chỉ còn bắp cải, cà chua, xà lách, khoai tây, su su, năm sáu loại rau thơm, hẹ, ớt. Một thanh niên cao lớn mặc đồng phục rất sách giả vào, cầm điện thoại nghe loáng thoáng, hành lá, hết rồi em. Rau cải ngọt hết rồi em. Đây là dịch vụ đi chợ dùm, các ứng dụng xe công nghệ này mới phát triển gần đây và rất được chuộng, vì nếu có mại giảm giá hay miễn ship thì rất tiện và rẻ. Lượng qua lượng lại, tôi mua được đủ lượng rau ăn trong khoảng một tuần. Su su tươi xanh giá 22.000 đồng một ký. Bí đỏ 16.000 đồng một ký. Hẹ 45.000 đồng một ký. Kẹt quá không đi mua rau được, thì ngâm đậu xanh làm giá là có món giá hẹ xào ngon lành rồi. Lúc tôi ra cân rau vào khoảng 20 giờ 15 phút, thì nhân viên siêu thị vẫn đang tiếp tục chuyển cà chua và bắp cải từ giò gió ra, bày kính cả quầy, bên quầy thịt tươi không còn miếng nào, trứng càng không. Hôm qua ở tiệm tạp hóa, gần nhà tôi người ta cũng lùng mua trứng, nhưng hết sạch, cô bán hàng đều hẹn lại một ngày. Dễ ăn, chiên xào, kho hấp luộc gì cũng được nên người ta mua nhiều cô giải thích. Dĩ nhiên, bảo quản cũng dễ và rẻ. Nhưng cá tươi, đậu hũ và các món chế biến sẵn vẫn đầy ắp xúc xích, ba dọi xong khói, rồi tươi, nem trả các loại, mắm trưng, trong các tủ đông, cá nội địa và nhập khẩu, tôm mực, nem trạo chẳng thiếu thứ gì. Mì gói vơi, đi vài khoảng bằng cái thúng. Nhìn vào giỏ hàng của những người trẻ trẻ, tôi thấy họ chọn diêu và sữa tươi các loại là chủ yếu. Trong suốt thời gian ở siêu thị, loa phóng thanh nhắc đi nhắc lại liên tục. Từ ngày mùng 9 tháng 7 siêu thị mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ để phục vụ bà con ngày thường siêu thị chỉ mở từ 7 đến 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm thôi. Sáng nay mùng 9 tháng 7, vừa lên mạng đã thấy bà con quê hàng mới đi mua, ở siêu thị về, các thịt tươi đầy đủ, rau ngồn ngộn. Đương nhiên cũng có người khoe ảnh chụp quầy kệ chống chân, không biết khách hàng từ sớm hay chưa nhập kịp. Dân Sài Gòn vốn năng động, chớp thời cơ rất lẹ. Hai tuần qua gần nhà tôi đã có mấy điểm bán rau củ tự phát, bán đủ thứ. Tới chiều qua thì giá mắc hơn, ngày thường như cải ngọt 35.000 đồng một ký, ngày thường khoảng 25.000 đồng một ký. Do tâm lý tích trữ và cả sự thiếu thông tin, cho rằng sẽ hoàn toàn không được ra đường, nên chiều qua người ta ghé, xe vô mua nhiều vượt bậc. Ai cũng mua đến cả chục ký rau các loại, trở túi lĩnh kỉnh, người ít nhất cũng cỡ 5 ký. Các tiệm bánh mì ngày thường vốn bán lai dài, ít khi có cảnh vòng trong vòng ngoài, cũng bắn vòng trong vòng ngoài. Người ta mua hàng túi khoảng 5, 10 chiếc bánh mì không nhân loại lớn. Các bà dì nhanh nhạy gói bánh tét, bánh ú cho và trả lụa bán la liệt, hết nhanh như cuồng phong. Phần vì ngày đầu tiên phong tỏa chúng vô ngày 30 âm lịch, dân mua bánh trày về cúng. Còn bánh tét trả lụa để dành. Mấy đứa nhỏ trong công ty tôi thì rủ nhau qua trợ sĩ mua hoa, về trưng trong hai tuần cách ly cho đỡ buồn. Cái không khí mua sắm hưng hực, đám đông người đông hơn hẳn mấy ngày trước đó chạy ngược chạy xuôi tiếu tích, xe ba gác máy chở hàng phóng dầm dầm làm Sài Gòn giống như không phải đang trải qua cơn đại dịch mà là đang chuẩn bị ăn Tết. Trên trang mạng Facebook, nhiều người chỉ nhau mua rau ở đâu cho rẻ, hay gộp nhóm gần nhà mua chung cho đỡ tiền ship. Có người than vãn giá trứng lên 100.000 đồng trên chục, hay rau bán xa cải giá 50.000 đồng một ký, ngày thường khoảng 20.000, 25.000 đồng, nhưng cũng rất nhiều người cho hay ở các quận ngoại thành như Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú, rau vẫn nhiều, xanh mướt trợ, giá không xê xích bao lăm. Và không ít các quảng cáo bán rau như thế này, kể nhanh vài dòng cho bà con đang ở bên ngoài và lo lắng cho Sài Gòn bị đói thiếu thực phẩm. Dạ, đang là đại dịch nên tất nhiên không có gì như bình thường cả. Người phải ở yên trong nhà, ra đường phải có giấy thông hành. Lơ mơ ăn phạt vài triệu. Nhưng điện nước vẫn đầy đủ không bị cướp, gạo mắm rau củ quả thịt cá vẫn đầy nhóc. Giấy vệ sinh không thiếu cuộn nào. Các nhóm từ thiện vẫn phát phần ăn cho các khu phong tỏa, xóm lao động quá nghèo. Người bệnh có bệnh viện giả chiến. Sài Gòn vẫn ổn, vẫn bình tĩnh sống, như đã từng sống vẫn trải qua nhiều cơn binh lửa trước đây bà con yên tâm. Việt Nam ghi nhận 110 trường hợp tử vong do COVID-19, có ca không có bệnh nền. Chiều ngày 9 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam xác định thêm 5 trường hợp tử vong mới do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh tính từ đầu năm ngoái tới nay lên 110 trường hợp. Đáng chú ý, trong số ca tử vong mới có ca không có bệnh nền. Theo thông tin từ Bộ Y tế được truyền thông nhà nước chích đăng, Bệnh nhân mang mã số BN15569, nữ, 50 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, tử vong vào chiều tối ngày 4 tháng 4 tháng 7 hoàn toàn không ghi nhận tiền sử bệnh tật như phần đông các ca tử vong do COVID-19 ở Việt Nam từ trước đến nay. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, tổn thương đa cơ quan. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế hôm 9 tháng 7 cho biết bộ này sẽ điều động 10.000 nhân lực y tế từ miền Bắc và miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Trong số này có 25 cán bộ là lãnh đạo các vụ, cục viện, trường thuộc diện Bộ Y tế được điều tới thành phố. Truyền thông nhà nước chích lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang có 2.500 đội lấy mẫu với 4.000 người, công suất mỗi ngày lấy 350.000 đến 400.000 mẫu cho 20 đơn vị xét nghiệm. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo khu vực với tần suất cao. Cụ thể, ở khu vực nguy cơ rất cao, toàn bộ người dân sẽ phải lấy mẫu 3 ngày một lần tại hộ gia đình. Đối với khu vực nguy cơ cao, lấy mẫu toàn bộ người dân 7 ngày một lần Đối với các khu vực khác, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện đối với đại diện thành viên của hộ gia đình. Ngoài ra, theo Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. Riêng các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện khám, yêu cầu xét nghiệm tầm soát 100% Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày tính từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 vì số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao và nhanh trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 9.800 ca nhiễm bệnh, chiếm gần một nửa tổng số ca ca bệnh trên cả nước –